tâm cô gái lại đò ngày ngày anh sang thăm em nhà em bên lơ anh ở bên bồi câu đời câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông im bóng chẳng thể một câu vì anh trao nửa câu vì em thương cánh đồng tôm cá còn thương nhau anh chờ cứ đùa em nó cho và nó lấy sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe khúc dân ca có tư trong có